chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh bất động sản tiềm năng. À, hôm nay à, Phước Sửu đang đứng tại à, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. À, nói đến xã Phước Kiển nhưng mà vị trí này rất là gần. À, vị trí này thì tiếp giáp với quận 7 và đi về trung tâm à, chỉ khoảng hơn 10 à, phút. À, sau này à, huyện Nhà Bè này sẽ trở thành một quận à, Nam Sài Gòn à, của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay Phước Sửu là giới thiệu cho mọi người một cái dự án với tên gọi là Sài Gòn South Village một cái dự án à, rất là đặc biệt và có một pháp lý gọi là cực kỳ chuẩn chỉnh ở đây là sổ hồng cầm tay và gọi là trao nhai cho khách hàng khi mà thanh toán đủ 95% à, thì um, với cái thông tin um, dự án này thì uh, Phước Sửu cùng với Ngọc Minh sẽ chia sẻ cho quý anh chị đầy đủ à, và Phước Sửu sẽ bay lay cam để thấy à, cái dự án này là một cái tâm điểm của khách hàng lựa chọn trong năm 2022 này nhé.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 và do đó, dự án được ví như là siêu phẩm dành cho giới đầu tư trong năm 2022 và chắc chắn là dự án sẽ mang nhiều tiềm năng mà các quý nhà đầu tư mong muốn. Khu dân cư được ví như ốc đảo bình yên, cách xa các tuyến đường chính ồn ào và đông đúc. Cư dân được tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, trong trẻo của cuộc sống khi trở về nhà. Và những tiện ích tiện nghi tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống tại khu dân cư – đó chính là công viên trung tâm, đài phun nước cảnh quan, khu vui chơi thể thao, vườn dạo bộ. Ngoài ra thì cư dân được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích đẳng cấp từ đại đô thị GS Metro City kế bên. Sài Gòn Sa Village còn sở hữu một cộng đồng văn minh, tạo dựng những giá trị bền vững tại mảnh đất lành Nam Đô Thị. Mặt bằng khu dân cư Sài Gòn Sa Village thì gồm 240 lô thổ cư, gồm 5 dãy A, B, C, D, E với hai loại hình sản phẩm liền kề và biệt thự. Dãy liền kề A, B, C, D có diện tích từ 80 m2, 90 m2, 95 m2 cho đến 140 m2. Còn thiết kế liền kề thì bao gồm một trệt, hai lầu. Dãy biệt thự E có diện tích từ 240 m2 cho đến 622 m2. Thiết kế biệt thự cũng bao gồm một trệt và hai lầu. Vì nằm cạnh đại đô thị GS Metro City, cư dân có thể tận hưởng những tiện ích cao cấp của giai cai nhà bè. Với vị trí đắc địa ngay khu Nam Sài Gòn, giúp cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích đẳng cấp trong khu vực. Ví dụ như là cách trường trung học phổ thông Phước Kiển khoảng 500 m, cách GS Metro City khoảng 750 m, cách khu dân cư Phú Mỹ Hưng khoảng 5 km, cách trường quốc tế Việt Mỹ khoảng 6 km, bệnh viện nhà bè khoảng 750 m, cách Đại học RMIT khoảng 4 km, cách Lotte Mart quận 7 khoảng 5 km và cách trung tâm quận 1 khoảng 8 km. Và ngoài ra còn rất nhiều tiện ích khác nữa. Như vậy, khu dân cư Sài Gòn Sa Village chính là một trong những dự án tiềm năng, đáp ứng đủ cả những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và là một khu vực lý tưởng để an cư lập nghiệp. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Ngoài ra, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.